năm rồi các bạn cách này cũng gần một năm rồi các bạn thì nó còn rất tươi và rất đẹp ha đây để mình quay cho các bạn xem nha đó. đây là cái cái à, chậu mai mình đã làm à, tự tay mình trang trí ha đó. đây là cái chậu bằng mũ mình đã mua nè đó. bên trong mình đã đổ đá vô để mình giữ à, cho cái chậu nó được à, cứng cáp và không bị ngã ha thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình làm một cái chậu mai giả tương tự như vậy đó thì uh, nguyên liệu của mình hôm nay gồm có nè đây mình đã mai đặt sẵn mai ờ, ờ, bông mai giả ở trên mạng tên là, là shopee như bạn ở đây là mình đã chuẩn bị một cái ờ, nhánh cây khô đó, nguyên liệu của mình thì các bạn có thể kiếm một cái nhánh mít ha à, một nhánh gì đó giống giống tựa tựa như cành mai ha mà không thể thiếu đó là xương bắn keo nè và đạn keo các bạn đó. và một cái chậu ok các bạn thì đây một cái chậu là mình đã chuẩn bị sẵn để à, mình à, trang trí ra một cái à, cái cây mai như thế này đó. rồi giờ mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình đi làm à, một cái à, chậu mai giả nha các bạn để mà chuẩn bị à, để uh, trang trí trong nhà cho nó thật đẹp cái nhà mình cho có không khí Tết một chút rồi mình bắt đầu thôi các bạn ơi gọng gãi và thoáng mát ha thì đây giờ mình sẽ bắt đầu mình đổ đá vô nha các bạn Rồi ok các bạn ơi như vậy sau khoảng 2 tiếng đồng hồ mình đã trang trí được à, thành công một cây mai giả này rất đẹp nha các bạn Đây từ trên xuống dưới ha nhìn rất thật nha các bạn và rất sắc nét ha Đây để mình à, ginh nó vô nhà à, để mình quay cho nó rõ hơn các bạn Rồi ok các bạn ơi như vậy là mình đã hoàn thành xong một à, trang trí một cây mai giả nha các bạn Đây để mình quay cận cảnh cho các bạn xem ha Đó thì à, đây cái chậu mình là đã mua ngoài chợ ha cái chậu này khoảng 40 ngàn ha thì à, thân thì mình đã chọn thân cây của cây mít cây mít khô các bạn này bông mai mình đã đặt trên uh, Shopee nè thì giá nó khoảng 40k à, các bạn 40k một bịch thì cái tổng cộng cái, cái cây mai này mình đã làm hết là khoảng 4 bịch nha các bạn đó thì à, nhìn nó rất à, thật và rất sắc nét các bạn ơi đó nhìn à, rất tươi đó. thì à, cái này thì mình trang trí mình để trong nhà ha để à, trước à, bàn trước cửa các bạn rất đẹp các bạn đây các bạn thì độ bền của cây mai này nó cũng rất lâu như bạn nếu mà các bạn để trong nhà thì nó rất là bền nó nó không có hư nha đó thì nói chung là cái mai kia của mình mình để trong nhà cũng khoảng gần hơn một năm rồi mà thấy nó vẫn còn đẹp các bạn và còn rất sáng các bạn đó nhìn rất đẹp nha rồi thì mình à, chắc cũng à, xin kết thúc video đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nha à, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn